Xin chào 500 anh chị em yêu quý của đồng hồ giữa quát nha Và hôm nay đồng hồ giữa quát chúng tôi review giới thiệu với anh chị em là bốn mẫu đồng hồ thương hiệu săn dai à, phiên bản là dây da màu đen đang có mặt tại hệ thống đồng hồ giữa quát chúng tôi rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé rồi như anh em cũng biết rồi đồng hồ săn dai là một thương hiệu của thụy sĩ được sản xuất tại nước thứ ba có giá thành là trên dưới 2 triệu thôi anh em xem hết video này xem ưng được mẫu nào thì hãy ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dưới chúng tôi anh em nhé rồi đến với mẫu đồng hồ đầu tiên trước mắt anh em thì đây cũng là một mẫu đồng hồ tôi có nhiều video giới thiệu về mẫu đồng hồ này rồi thì à, đây là một mẫu đồng hồ bán khá là chạy tại thị trường Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới luôn thì đây là một mẫu đồng hồ có mã là 2193PA đó thì à, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế này viền benzen đính những viên đá cực kỳ đẹp luôn anh em ạ cực kỳ sáng bắt ánh đèn ánh điện này lấp lánh luôn vâng mặt số được điểm những viên đá và kết hợp với mặt số rất là nổi bật ở đây và vâng, ngoài ra thì à, kim lá liễu rất là đẹp đây à, có điểm dạ quang để sáng vào ban đêm cho anh chị em lịch ngày ở cọc số 6 giờ phần núm cũng rất là đẹp sai mặt của em này là 32 anh em nhé đây 32 này Đấy, độ dày của em nó nào độ dày của em nó là có 7 mm rất là mỏng luôn và xe mặt 32 gần như chị em thì ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này thì à, mẫu đồng hồ này là phiên bản này dây da đây dây da màu đen này cửa hàng thì chúng tôi thì có rất nhiều màu khác nhau à, thoải mái chị em lựa chọn anh em không thích màu đen thì có màu nâu không có màu nâu thì có màu xanh màu xanh màu đỏ các thứ có hết nhé anh em nhé rồi thì à, đây là phần khóa của em nó đây Đấy, phần khóa này đây logo sắc nét của săn dai đây mẫu đồng hồ này thì tôi đánh giá rất là ok luôn rất là đẹp à, giá của em đó là 2 triệu 790 nghìn Vâng anh em online chúng tôi sale cho anh em 20 phần trăm anh em nhé đây mã của em đó là 21930A đây rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai thì đây trước mắt anh em đây là một mẫu cũng rất là yêu này được thiết kế cũng khá là lạ luôn cái phần à, gối dây này rất là dài tạo cái điểm nhấn rất là ôm tay cho chị em luôn nó rất là ôm tay luôn ở cái mẫu đồng hồ này rồi ờ, tôi tháo cái cống này ra thì mã của mẫu đồng hồ này đây Vâng mã đồng hồ này là 9969 SA anh em nhé thì à, ở thiết kế của mẫu đồng hồ này có một cái điểm cũng rất là đặc biệt luôn thì anh em cũng có thể nhìn qua cũng thấy rồi đây này thì à, trên cái mặt đai hồ này có một cái đường kẻ dọc à, theo cái đường dây này tạo cái điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này có cái gì đó nó cũng rất là tinh tế và cũng rất là lạ mắt đấy ngoài ra thì mặt IO này được à, đánh trước này đánh trước dọc cũng rất là đẹp này đấy cọc số là những cái chấm bi rất là yêu luôn kim bút trì rất là yêu luôn rồi tôi đo sai mặt của em nói cho anh em xem nhá rồi sai mặt của em nó nào sai mặt của em nó là 27.9 gọi là 28 đi rất là hợp lý này độ dày của em nó có 7.2 cũng rất hợp lý luôn anh em ạ rất là hợp lý luôn vâng mẫu đồng hồ này để dành cho anh em học sinh sinh viên công nhân ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này nó rất là dễ đeo luôn chị em nào khoảng 45 cân trở lên và khoảng 65 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này cũng quá là dễ đeo luôn giá của em nó là có 2 triệu 290 nghìn thôi anh chị em mua online chúng tôi siêu cho anh chị em 20 phần trăm nhé đó mẫu này thì cũng rất yêu rồi rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ ba này thì đây cũng là một mẫu đồng hồ tôi cũng có video giới thiệu về mẫu đồng hồ này rồi nếu anh em muốn xem những, màu khác thì có thể là xem ở những video trong kênh của tôi nhé ờ, vâng mã của mẫu đồng hồ này là 9901 EV anh em nhé đó thì à, thiết kế của mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất là cao luôn anh em ạ rất là đẹp luôn à, rất rất là đẹp và đây là một mẫu đồng hồ bán chạy số 1 tại giờ bắt chúng tôi luôn đấy thì à, về thiết kế của mẫu đồng hồ này phần gối dây này đấy, rất là đẹp này thiết kế rất là đẹp luôn rất là tinh tế luôn Đấy, rất là nữ tính một chiếc viền benzen được đính đá này đối lập nhau rất là đẹp này anh em này rất là đẹp luôn và tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này à, ngoài ra thì phần à, mặt diode được kết hợp giữa đá pha lê và vạch số la mã luôn anh em nhé đây số la mã luôn cực kỳ đẹp và bộ kim lá liễu điểm đã dạ quang và để sáng vào ban đêm cho chị em và ngoài ra thì ở cọc số 6 giờ là lịch ngày à, vâng chất liệu của đồng hồ này thì bây giờ người ta làm cũng rất là ok luôn anh em ạ đều là thép 316L dây da và kính sapphire độ chịu nước là 3 atm cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn và vâng, mẫu đồng hồ này thì có giá bán đây là 2 triệu 790 nghìn anh em online chúng tôi sale cho anh chị em 20 phần trăm nhé Đấy. về thiết kế của mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất là cao luôn thiết kế cực kỳ đẹp Đấy, phần dây này và vâng, hôm nay bạn là nhân viên nữ bạn ấy nghỉ việc cho nên là tôi cũng không nhờ bạn ấy đeo thử hộ được đây phần mã đây thương hiệu săn dai nó là của thụy sĩ đấy, cho nên là đây là có chữ suýt đây anh em này suýt đấy rồi đây là cái phần mã cốt để cho anh em có thể cào ra để check xem đây là hàng chính hãng hay là nhái hay giả anh em nhé rồi mẫu đồng hồ này có sai mặt nào để tôi đo cho anh em đây sai mặt của em nó là 32 Đấy, độ dày này độ dày của em nó cũng 7.0 quá mỏng luôn anh em nếu một chiếc đồng hồ mà có độ dày khoảng 7 6 7 mm thì quá là mỏng rồi vòng đường kính 32 này thì cũng rất là phù hợp cho anh chị em nào có cổ tay trung bình chẳng hạn như từ khoảng tầm 50 cân đổ lên cho khoảng 70 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất ok luôn rất là dễ đeo thì mẫu đồng hồ này tôi bán rất là nhiều rồi đấy gần như là lên tay rất là đẹp rất là dễ đeo anh em học sinh công nhân ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ tư trong buổi review hôm nay cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trước mắt anh em đây là một phiên bản vàng được thiết kế là mặt chữ nhật à viền bên được đính đá Đấy, ngoài ra thì ở cọc số 6 và 12 giờ cũng được điểm hai viên đá lấp lánh ở đây ngoài ra thì kết hợp với vạch số này Đấy, kim mũi giáo rất là đẹp lạ mắt ví dụ ba mẫu đồng hồ này là hình tròn thì à, anh em không thích thì có thể là mình chọn ra một mẫu đồng hồ hình vuông như thế này cũng là một cái sự lựa chọn đúng đắn luôn vâng rất là đúng đắn luôn đấy ạ thì à, chất liệu của mẫu đồng hồ này là thép 316L mặt kính sapphire này thật ra mà nói thì người Việt ta là ăn chắc mặc bền ai cũng vậy thôi đều thích đồng hồ là phải chống được nước này thứ hai là mặt kính không xước này đó và dây phải là dây bền bỉ và không phai màu thế thì tôi nghĩ rằng đây là một thương hiệu đồng hồ vừa rẻ tiền này vừa đáp ứng được những cái tiêu chí của anh em cần chẳng hạn như tôi vừa nói đó thì là mặt kính phải là chống xước đúng không ạ mạ phải có độ bền cao này Đấy, đá không có thể bong được này à, và chế độ bảo hành lâu dài này Đấy, đi mưa rửa tay chống nước thoải mái này và thậm chí là tắm tiết thoải mái luôn thì tôi nghĩ rằng thương hiệu săn ra để đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đấy cho anh chị em cho nên anh chị em hoàn toàn yên tâm khi sở hữu một chiếc đồng hồ săn nhai tại giờ quát chúng tôi anh em nhé rồi mã của mẫu đồng hồ này nào vâng mã của mẫu đồng hồ này là 9952BA đó giá của em nó đây là 2 triệu 390 nghìn anh em mua online chúng tôi cũng sale 20 phần trăm cho anh em trong dịp Tết cận kề như thế này rồi thì anh em hãy nhanh tay đặt cho mình một chiếc đồng hồ để đeo trong dịp Tết này anh chị em nhé phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc thẻ bảo hành đây anh em này đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế luôn thì à, mặt sau này sẽ điền các thông số kỹ thuật để bảo hành cho anh em ở đây thì chế độ bảo hành của đồng hồ săn dai là đang được bảo hành 2 năm chính hãng anh em nhé và thay pin miễn phí trọn đời tại dầu bắt luôn ok